rồi xin chào anh em ba miền bắc trung nam nha hôm nay lại đến với lại cơ sở lọc phát tài mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua trên máy nha anh em đó ngoài cái môn bầu cua trên máy á, thì nhà mình còn có sóc đĩa tài xỉu đó dành cho những anh em nào chơi trên máy tại mùa này mùa dịch rồi thì anh em mình ở nhà chơi cho nó lành đó rủ anh em anh em ở nhà chơi cho nó lành đây anh em chỉ cần cho mình là một chiếc điện thoại hệ điều hành android nha anh em ok đây mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em từng bước từng bước một đó các bạn bầu cua của nhà mình đây để mình giới thiệu cho anh em rồi máy mình giờ nó lát luôn rồi anh em thấy không chơi nhiều quá giờ lát rồi rồi đây anh em vào trong hệ điều hành anh em tải cho mình bầu cua 00 21 đây mình mở lên cho anh em xem từ đầu luôn nha anh em đó khi anh em tải về á, là nó sẽ có một trái bóng như thế này nè mà khi anh em bấm vào á, nó sẽ có âm nhạc của World Cup đây mình thử cho anh em nha đây mình thử thôi đó anh em thấy không đây anh em nhìn nó kỹ nha đây và đồng thời nó có một cái dãy mã số ở dưới này nha anh em anh em nào không biết á cứ tải game về tải game nào cũng được nếu mà anh em tải xong á đây có cái dãy mã số dưới đây anh em thấy không đó 2 i ie 1240 531 658 429 đó anh em nhớ chụp cái dòng mà lại cho mình là được là mình sẽ hỗ trợ cho anh em rồi đó anh em nhớ nha đây mình hướng dẫn lại một lần cuối đây anh em chỉ cần cho mình là một chiếc điện thoại Android rồi anh em cứ vào trong CH Play tải về cho mình anh em CH Play đó máy nào nó cũng sẽ có CH Play thôi đây ok rồi anh em tải game bầu cua tài xỉu sóc đế diêm được còn đây là bầu cua 2022 màu xanh đây nè anh em đây bấm vô rồi đây máy bây giờ bắt đầu chạy đó thì nhà mình bán cho em những cái bản lực ví dụ như là anh em làm cái anh em làm con rồi giờ bắt đầu chưa mình sẽ giới thiệu cho anh em nha còn bây giờ là mình sẽ đánh xanh chính với anh em máy dán cho vui ok bắt đầu nha đây mình sóc 5 10 ván gì đó mình sóc 5 ván cho nó vui vui trước lại nha đây đây đây rồi rồi đó rồi rồi dáng này là mình đặt con cua đi cái đầu tiên đặt con cua mở không có cua một dáng rồi dáng thứ hai là mình đặt con bầu nha anh em không có bầu hai dáng đơn giản đúng không hai dáng thấy đen thui rồi rồi dáng thứ ba mình đặt con cá nha anh em không có cá ok rồi giá thứ tư mình sẽ đặt con gà nha anh em có gà hai gà bốn ván ăn được một ván nha anh em đó là xanh chín đó ok rồi ván thứ năm mình sẽ đặt về con nai đi ok mở có nai năm ván ăn được hai ván thua ba ván đó đó xanh chín anh em thấy không thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái quy luật là mình sẽ chơi cho anh em thấy mình sẽ test cho anh em 5 cây ok 5 cây bây giờ bắt đầu nha anh em nai gà bầu anh em để nha nai gà bầu thì bắt đầu mình sẽ sóc cho anh em coi đó dáng này mình sẽ ra con cua mình đánh nhẹ lên đánh 5 ờ, triệu cho vui đó đánh con cua mở có cua anh em thấy ok không rồi anh em thấy không chỉ có cần 5 triệu thôi đơn giản cua bầu cua bầu cá rồi tiếp tục nha anh em có 5 triệu rồi dán sau mình sẽ đánh 10 triệu dán này mình sẽ đánh về con gà mình đánh 10 triệu cho anh em đánh 10 triệu về con gà mở một gà đó 5 với lại 5 với lại 10 là 15 anh em thấy không rất dễ kiếm tiền anh em rất cực kỳ dễ kiếm tiền không sai được rồi tiếp tục hai cá một gà đúng không hai cá một gà rồi dáng này mình sẽ đặt về con cua mình đặt về con cua mình à, được 15 triệu đúng không mình sẽ đánh 20 triệu tiếp tục nha anh em mở có cua 20 15 là 35 rồi nha anh em đó anh em thấy không dễ rất cực kỳ dễ đúng không 35 triệu trong tay rất là nhanh tiếp tục nha anh em cua này gà cua này gà tiếp tục nha anh em đó mình đã có 35 triệu đúng không mình sẽ đánh lên 40 triệu mình sẽ đánh về con nai 40 triệu ok dở dở 1 2 3 có này này gà cua hồi nãy 35 với lại 40 là 75 nữa không em rồi anh em ơi mình giờ mình làm một cây cuối này cái này mình làm luôn 100 cái này mình sẽ làm luôn 100 nha anh em đánh cho tới luôn cỡ nào phải tới hết đó à, cây này mở bây giờ mình bắt đầu mình thấy rung quá đó mình đặt con nai 100 triệu nha anh em 100 triệu con nai tay mình bắt giờ bắt đầu rung nè mở có nai nha anh em có nai đơn giản đó đó đánh có 5 cây thôi đường nào cũng ăn hết đó thôi nói giỡn chơi rồi thôi đến đây thôi anh em nào á đi chơi ở ngoài sầm sới nha những anh em nào đi chơi hay đi chơi sầm sới cứ gặp những cái bạn game của mình nè còn muốn mua luật của mình đây anh em nhìn để ý kỹ cho mình đó cái dập mã số này anh em chụp lại cái game chụp lại cái game và chụp cái mã số ra cho mình gửi qua cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em là trực tiếp để cho anh em dễ hiểu mình sẽ tư vấn trực, trực tiếp cho anh em đó ngoài ra nhà mình còn cung cấp các loại game mà về tài xỉu về sóc đĩa đó cái đây là chỉ là bầu cua thôi nha anh em đó những anh em cần nào á, thì cứ liên hệ cho mình 24 trên 7 tư vấn cho anh em là nhiệt tình ngoài ra nhà mình còn bán bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá đó anh em đã thấy đây đó cứ liên hệ trực tiếp với mình còn những cái bộ môn mà cao cấp hơn cứ alo để mình sẽ giới thiệu ok rồi thôi cái mùa dịch này á anh em ra ngoài đường nhớ bịt khẩu trang về nhà thì nhớ sát khuẩn tay vô cho mình những anh em nào xem xong cái video này xong á thì nhớ subscribe kênh hộ mình like hộ mình một cái rồi chào toàn thể tất cả anh em